Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng hai lúa của mình giống như là cái kênh BLV hộp lúa của mình. Thì anh em nào đã xem hôm qua những cái video mình nhận định cho tất cả anh em thì hai cái video đó đều ăn tất cả nha anh em. Thì anh em cũng đã xem thì anh em biết thì mình nhận định cho tất cả anh em là cái trận Hàn Quốc và Ghana, mình không cho tất cả anh em nằm mã kèo nào hết nhưng mà cho anh em nằm mã kèo tài nha. Không cho anh em nằm mã kèo trận nhưng mà cho anh em nằm mã kèo tài và mã cái tài gốc nữa nha anh em. Thì cái trận này góc tới mười mấy quả rồi anh em và tỷ số là Ghana ăn 3-2 nổ tài tưng bừng luôn anh em thì cái trận này anh em bú rung bú tài này giá là ngon trận này rồi xong cái trận bồ đầu nha thì mình cho anh em nằm thêm bồ đầu nha thì anh em nằm bồ đầu nha anh em cũng đã hấp full cái trận bồ đầu nha này anh em anh em anh em trận bồ đầu nha này anh em nằm mã tài gốc nè mã thẻ nè hoặc là cái mã bồ đầu nha thì hiệp 1 đã 6 quả góc rồi anh em thì anh em nằm bầu đầu nha chấp góc và anh em nằm tại góc hiệp 1 thì trong nhóm của mình anh em đó cũng đã hấp full rồi thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em đó là cái bảng D nha anh em bảng D vòng 3 vòng cuối vòng loại World Cup nha anh em thì cái bảng đó là Úc gặp Đan Mạch nha anh em vào lúc 22 giờ ngày 30 tháng 11 thì giống như anh em đang thấy hiện tại trên bảng xếp hạng Pháp đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng có 6 điểm uh, sau hai vòng đấu rồi nha anh em thì trong khi đó Úc đang có 3 điểm sau hai vòng đấu còn Đan Mạch thì chỉ có một điểm sau hai vòng đấu thôi thì nếu mà cái trận này cái trận này Đan Mạch có thể thắng Úc có thể thắng Úc được uh, tỷ số cách biệt tầm 1-0 hoặc 2-0 hoặc là 2-1 3-1 gì đó anh em thì yêu cầu Đan Mạch thắng được trận này thì Đan Mạch sẽ được 4 điểm dương lên cái vị trí nhì bảng nha anh em nhì bảng là Đan Mạch sẽ có vé đi tiếp thì cái trận này Đan Mạch sẽ tung với cái đội hình mạnh nhất của Đan Mạch để ra gặp Úc thì anh em cũng biết Tosina đang có 4 điểm mà trận này Tosina gặp Pháp thì Tosina cũng hết đường vé đi vào vòng trong rồi nè hết vé đi vào vòng trong rồi nha giống như anh em đây thấy là cái phong độ cái thành tích của hai đội gần nhất thì anh em cũng thấy thằng úc phong độ nó gần đây nó rất là tốt nó toàn thắng anh em nó toàn thắng nha nó chỉ để thua trước ừ, Pháp thì Pháp là một cái ông quá là lớn rồi nó để thua trước Pháp với tỷ số 4-1 anh em đây cái trận này thì không có đáng để nói rồi anh em tại gặp ông quá lớn còn Đan Mạch trận gặp Toshina rất là yếu mà Đan Mạch cũng vẫn cầm không đều mà gặp Pháp thì Đan Mạch lại để thua 2-1 nha anh em thì Đan Mạch cái phong độ đang rất là thất thường một trận hay một trận dở khi còn trong lịch sử đối đầu, anh em thấy bàn thắng luôn nghiêng về Đan Mạch hồi lúc năm 2012. Năm 2012 là Đan Mạch đã thắng với tỷ số 2-0 và năm 2010 thì Úc đã thắng Đan Mạch với tỷ số 1-0. Thì hai này tính theo thành tích thì hai thằng đang cân bằng nhau nha anh em. Còn đội hình thì anh em cũng thấy Úc chơi với sơ đồ 442. Đây, đây là đội hình của Úc nha anh em. Còn Đan Mạch chơi với sơ đồ 3421. thì cái trận này anh em cũng thấy cái đội hình của thằng Đan Mạch đưa ra rất là mạnh thì Đan Mạch quyết tâm thắng trận này nha anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra Đan Mạch chấp tới một trái liền nha anh em và tài xỉu hai trái rưỡi thì cái trận này á mình dự đoán sẽ là tầm 2-0 cho Đan Mạch nha anh em thì anh em có thể nằm cái mã Đan Mạch được nha anh em Đan Mạch anh em cứ nằm cái mã Đan Mạch chấp một trái cho mình nha nằm mã Đan Mạch thì anh em nằm mã đăng mạch tại sao thì mình sẽ phân tích lại cho anh em sau nữa còn cái tỷ lệ kèo mà góc á, anh em là nhà cái đưa ra đăng mạch chấp tới hai trái rưỡi và tài xỉu góc chính thì cái trận này anh em á, cứ nằm hiệp 1 anh em nằm hết tài góc cho mình và hiệp 2 hiệp 2 anh em đánh phim cái mã góc nguyên trận là chính quả nữa tại vì dòng này dòng cuối anh em hai thằng nó sẽ đá hết sức mình để lấy được cái điểm tối tối đa tốt nhất để đi vào vòng trong nha anh em còn cái bản tỷ lệ kèo mà thực tế mình sẽ show lên cho anh em xem đây là cái bản kèo thực tế nha anh em thì đang mạch nó đang chấp có một trái này anh em có cái kèo nửa một mà anh em ăn sáu ba thì đây nó có rất là nhiều kèo cho anh em lựa kèo anh em đánh nha còn tài xỉu hai tới rưỡi anh em có 2,75 nữa nè có 2,25 nữa nè anh em và hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ nằm vào cái mã đang mạch chấp hiệp 1 cho mình nha đang mạch chấp hiệp 1 nửa trái anh em cứ vào mã hiệp 1 đang mạch chấp nha thì tương lai anh em sẽ húp hiệp 1 tương lai hiệp 1 đang mạch sẽ có thắng nha anh em còn tỷ lệ kèo góc á, thì anh em cũng thấy đây đây là cái tỷ lệ kèo góc nha đang mạch chấp hai trái rưỡi nè anh em tài xỉu chính thì đang mạch hiệp một đang mạch chấp một quả nè thì anh em cứ vào đang mạch chấp một quả hiệp một cho mình nha vào thêm cái mã tài 4 nữa nha anh em thì cái trận này mình sẽ nghiêng về góc rất là nhiều anh em góc rất là nhiều cho đang mạch nha còn á lót tỷ số anh em cũng có thể đây đây là cái mã tỷ số lót và cái mã tiền ăn nha anh em đây anh em lót 2 không đang mạch ăn hay không thì anh em đánh một củ anh em ăn ra được 5 củ ba nha anh em luôn vốn luôn lợi anh em ăn được 5 củ ba rất là lợi thế anh em đón đang mạch ăn 30 anh em gõ vô một củ anh em ăn được 8 củ chín đây rất là nhiều cái mã cho tất cả anh em đánh nha chứ không phải một hai kèo giống như ở ngoài anh em đang đánh ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được một mã kèo thôi nha còn trong đây rất là nhiều kèo cho anh em lựa anh em đánh nếu mà anh em nào đang chơi ở ngoài mình khuyên anh em đăng ký một cái trang để anh em theo mình mình đưa mã kèo ra cho anh em đánh một mà anh em ăn tới 7 tới 8 cái đó là cái vấn đề anh em chốt tổ chốt lại nó nằm ở đây còn anh em đang đánh ở ngoài anh em chỉ đánh một anh em ăn có 6 à anh em ăn không sáu ăn không bảy và giống như nó cắt like anh em anh em đánh 1 triệu anh em chỉ ăn được tầm 900 hoặc 800 rưỡi hoặc 800 thôi cái đó là cái vấn đề anh em mới đang đăng ký một cái trang để anh em chơi đó giống như cái kèo này thôi cái kèo này là ở ngoài nó cho anh em 1, 1,25 là đang mặt chấp 1,25 là anh em đánh ngoài qua thầu qua cò là nó cắt like anh em là nó cho không một là nó cho anh em ăn chín là nó cho ra cái kèo cho anh em là 1,25 đúng không anh em thì bởi vậy anh em mới đăng ký một cái trang anh em chơi hiệu quả hơn anh em vào đây anh em đánh còn gặp nếu mà theo mình thì mình nằm cái mã kèo này không ăn không phải sáu ba mình chờ ra săn tầm 10 phút là cái kèo này nó tuột xuống rồi anh em cái kèo này nó tuột xuống anh em cứ vào mã kèo này nó ăn tám mươi mấy ăn chín thì cái tỷ lệ một trái anh em còn có thể ăn được đúng không anh em đó đó là quan trọng mà cái cách mà anh em lựa cái trang để anh em chơi chứ anh em chơi qua ở ngoài anh em chơi bị nó nuốt hết cung vậy thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì mình quay lại cho anh em xem cái ờ, cái phần mà tại sao mình khuyên anh em nên nằm đan mạch thì anh em thấy cái trận này mà đan mạch thắng thì đan mạch sẽ có 4 điểm nha anh em 4 điểm và úc nó sẽ có 3 điểm và pháp thì tất nhiên là sẽ thắng Tosina hoặc cầm quà thôi cũng được anh em là đan mạch thắng úc thì Đan Mạch sẽ được đi vào tiếp nói và Pháp tiếp tục đi vào vòng trong thì đi vào vòng trong thì Đan Mạch từ đầu mùa giải giờ hai trận là Đan Mạch rất là mờ nhạt rồi anh em thì cái trận này Đan Mạch sẽ tung hết sức của mình để lấy chọn 3 điểm để đi được vào vòng trong nha thì anh em phải quan trọng những ông nhỏ khó có thể vào vòng trong và những ông lớn chắc chắn như Đan Mạch sẽ có thể vào vòng trong thì những chú lính trì trận này những chú lính trì sẽ bộc lộ hết năng lực của mình thì anh em cứ vào những chú lính trì trận này nha vào đăng mạch nha anh em Đây, thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em nào mà xem rồi á thấy trùng máu trùng huyết với mình thì anh em cứ đánh theo mình và anh em cũng có thể liên hệ qua Zalo của mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang mà anh em có thể chơi được những cái mã kèo giống như mình vừa chỉ cho anh em rồi thì anh em chơi như vậy anh em mới có hiệu quả anh em mới có năng sức để anh em kiếm lời chứ anh em chơi ngoài qua thầu qua cò một đêm anh em đánh tài đánh trên mà trên nó ăn với tỷ số cách biệt chỉ một bàn thì anh em ăn được cái mã trên anh em thua mã tài anh em lỗ lai giống như cho anh em ăn 8 thì anh em đánh 10 củ anh em lỗ hết hai củ còn trong đây á anh em đi theo mình mình không cho anh em đánh hai mã trên mà tài nha mình cho anh em đánh mã trên còn mã tài thì mình cho anh em đánh rung nha thì giống như bàn thắng nào mà mình thấy sắp hiệp một sắp có bàn thắng mình báo anh em ừ anh em vào room thì anh em vào room anh em đánh vậy một trận đấu nó bốn bà bốn bàn thắng thì anh em húp được bốn mã rung còn anh em đánh ở ngoài anh em chỉ đánh đường lỗ lai thì anh em rất là cao anh em không bao giờ anh em chơi được nổi ăn ở ngoài thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi nha thì anh em nào mà trùng ý trùng máu với mình anh em cứ liên hệ cho mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang và đưa anh em vào nhóm để kiếm lời cùng từ nhà cái của mình nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho anh em anh em nào đang xem thấy hay cho mình một lượt đăng ký và một lượt thích nha anh em để anh em nhận được những video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau